Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2021, tức ngày 30 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Bính Thân, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Bính Thân hôm nay là Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Nhâm Thìn, Nhâm Tý. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý có một ngày thuận lợi do được tam hợp phù trợ, bản mệnh sẽ đạt được nhiều mục tiêu đã đặt ra, cốt là bạn giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn mà thôi. Hôm nay cũng là ngày thích hợp để người làm kinh tế đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tương lai. Tuy nhiên thổ khắc thủy cho thấy tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu dạn nứt, cần quan tâm và chú ý hơn nếu giữa vợ chồng xảy ra xích mích, thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu, không ai chịu nhường ai. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu trong ngày hôm nay. Trên phương diện sự nghiệp, những việc từng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc, điều đó khiến bạn cảm thấy chán nản, thậm chí thất vọng. Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin, đặc biệt nếu như bạn đang là lãnh đạo. Thương quan giáng họa còn cho thấy bạn dễ gặp phải xích mích với cấp trên trực tiếp của mình. Dù bạn có là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần chú ý cách nói năng, truyền đạt của mình, làm mất lòng lãnh đạo sẽ đem tới nhiều khó khăn trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi dần phát huy được thế mạnh của mình trong các ngành nghề học hành, nghiên cứu, dịch vụ, nghệ thuật. Với đầu óc thông minh và sáng tạo, bạn có nhiều ý tưởng mới khiến mọi người khâm phục. Tuy nhiên, để có thể phát triển nhanh chóng và thuận lợi hơn nữa, bản mệnh nên mở rộng các mối quan hệ với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng, tự lực cánh sinh là mọi việc. Mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau rất dễ có những quan điểm bất đồng, thậm chí là trái ngược. Điều cần làm lúc này là lắng nghe đối phương một cách nghiêm túc và cởi mở. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Nhờ sự trợ giúp của tam hội, bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn. Bạn nhận ra rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. May mắn hơn, trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Bạn sẽ không còn mông lung khi nghĩ về những gì sắp tới nữa. Bói tử vi trực tuyến mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa, của mình nhiều hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ nhanh chóng trở nên lạnh nhạt, thậm chí là tan vỡ, tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện khi mà ai cũng chỉ biết việc của mình. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện tự hình. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì nghĩ rằng người ta làm chậm tốc độ của mình, Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Bạn đang bỏ lỡ nguồn sức mạnh tập thể rất đáng quý đấy. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Bạn chẳng thể biết rõ mọi chuyện trong cuộc sống này đâu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ chính ấn nâng đỡ, tỷ kiến gây rối, người tuổi tỵ rất dễ vướng phải chuyện thị phi trốn công sở. Có thể một số đồng nghiệp xấu tính đang tung tin nói xấu bạn, khiến bạn cảm thấy bất lực vì không thể giải thích với tất cả mọi người. Đừng quá thất vọng và buồn bã. Ngược lại, hãy dùng tinh thần hăng hái, nhiệt tình để làm việc, chứng minh những lời đồn thổi đó là sai trái, chứng minh bạn có khả năng hoàn thành xuất sắc công việc. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bạn đã thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, Nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở của mình, bạn được nhiều người yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi biến cố trong cuộc sống. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực chấp là ngày tốt cho khởi công, xây dựng nhưng tránh xuất hành, khai trương. Vì thế,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 nếu vẫn muốn tiếp tục công việc của mình, bạn cần ý thức được điều mình cần sửa đổi để hòa hoãn mối quan hệ giữa đôi bên. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tị, Ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Tam hợp phù trợ khiến người tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế mà bạn cảm thấy hào hứng hơn hẳn khi nhận nhiệm vụ. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được lãnh đạo biểu dương. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, tránh chủ quan, lơ là. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp, nếu có người đang có ý định tìm hiểu bạn, bạn nên cởi mở hơn để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Nhị hợp khiến người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, bạn nên hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu, nên hiếm khi vướng phải chuyện tranh chấp vô nghĩa. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù là khi phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất Cục diện tương xung khiến người tuổi Tuất vướng phải nhiều vấn đề trong công việc. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên cố tình đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tranh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác, nếu không sẽ dễ bị thất thoát tài sản. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời, mà cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng,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 không nên buông thả bản thân nhất là trước những kẻ có ý đồ không trong sáng, vì một phút lơ là mà gây ảnh hưởng danh tiếng. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên ích kỷ làm việc theo cảm xúc của riêng mình, mà không để tâm đến cảm xúc của nửa kia. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và bao dung hơn nữa. Thiên quan khuyên bản mệnh nên tránh xa những người có quyền cao chức trọng ở nơi làm việc, cũng như trong chính quyền,